Hello cả nhà Thì mình đang rớn trên đường DH à, Tân Hò và tuyến số 4 nha cả nhà Ngay vị trí là ngay vị trí ngã tư Và ngay vị trí này người ta còn hay gọi là ngã anh em ấp Đồng Sơ Đây mình sẽ quay một vòng cho cả nhà Đây ngay vị trí này ngã năm và tuyến số 4 nó sẽ đi thẳng vào kia Đấy cắt qua căn nhà này cả nhà Cái trụ điện này này. Đó là tuyến số 4 sẽ đi vào đây Nếu chúng ta đi theo con đường này thì vào hồ Tân Hò nếu chúng ta đi à, theo hướng này hướng này thì chúng ta sẽ lên tiếng số 3 chúng ta sẽ vào tiếng số 3 nha cả nhà và chúng ta sẽ về ngược lại ta sẽ về ngược lại vào đây thì theo hướng này thì chúng ta sẽ vừa tăng Lợi và ngay vị trí này chính là vị trí ngã năm ấp Long Sơn cũng như là cái đường DH Tân Hòa cắt với tuyến số 4 và bây giờ Toàn sẽ chạy theo tuyến số 4 nha Toàn sẽ chạy theo tuyến số 4 và tuyến số 4 đang được làm như thế này rồi cả nhà và hiện tại là đang tập trung làm tuyến số 3 trước sau khi hình thành tuyến số 3 thì tiếp tục là làm tuyến số 4 nha cả nhà và các tuyến còn lại và thì uh, à, tuyến số 4 đã được làm đẹp như thế này vậy như thế này là tôi nói đẹp rồi cả nhà bởi vì nó chưa hình thành thôi chưa hoàn thành thôi hình thành thì cũng đã hình thành rồi nhưng mà chưa hoàn thành thôi cả nhà và mình sẽ chạy tiếng 4 mình đi ra cuối tiếng luôn không biết là chạy tới cuối tiếng được hay không nhưng mình cứ chạy cả nhà thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn ạ à. Để toàn có động lực toàn quay nhiều video hơn cho các nha cho cả nhà chúng ta cùng xem nha toàn quay nhiều video hơn trên kênh toàn thịnh phát và cập nhật cho cả nhà thường xuyên toàn sẽ cập nhật thường xuyên cho cả nhà để mà cái chúng ta nắm được cái tình hình bất động sản tại Đồng Phú nha cả nhà tại khu công nghiệp Bigamax <coughs> bây giờ thì không còn Bigamax nữa nhưng mà bây giờ là khu công nghiệp 4.200 hecta và có tên là khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú Đông Nam Đồng Phú nha cả nhà và cũng đã được cắt cây đã được cắt cây rồi cả nhà tất cả đều được cây rồi và mình đã quay video các cây rồi và đây là chiếc xuống đã và đang hình thành đang hình thành nha cả nhà còn hoàn thành thì chưa khi nào uh, hoàn thành thì uh, toàn sẽ cập nhật thường xuyên cho cả nhà nói chung là toàn sẽ cập nhật thường xuyên cho cả nhà nha đây là những cái con đường quen thuộc cho các nhà đầu tư khi mà tập trung vào đầu tư bất động sản tại đồng phố và ai đang có đất trên những vị trí đường tuyến số 4 này muốn bán thì cứ gửi cho toàn nha và cả nhà muốn bán thì bán theo giá thị trường hiện tại đừng đừng có gửi cho toàn giá cao quá toàn không bán được tại vì bây giờ những nhà đầu tư mà ôm lại thì họ ôm những cái nguồn ngộp cái nguồn mà bán lỗ cất lỗ à, chứ không ai ôm vào những cái nguồn mà gọi là giá giống như ngày xưa đâu không có nha cả nhà không có cho nên à, ai muốn bán mà giá ngột nha thì inbox cho toàn inbox cho toàn như cả nhà gửi cho toàn toàn sẽ bán toàn sẽ quay video để mà bán còn quan trọng là chúng ta phải có tầm nhìn xa nha cả nhà chúng ta phải có tầm nhìn xa cái nhà thấy như thế này đường rộng thân thang như thế này to như thế này thì chúng ta không thế nào mà à, không đầu tư và khi chúng ta đầu tư thì chúng ta phải nhìn và tầm nhìn 5 năm 7 năm 10 năm 15 năm thậm chí là 20 năm không có một cái à, nhà, nhà nước cũng như không có một cái uh, quy hoạch nào mà làm con đường bự như thế này cho người bỏ cho nên chúng ta cứ tin tưởng và khu công nghiệp hiện tại nó đang các cây rồi khu công nghiệp đang các cây rồi thì sẽ hình thành nhanh thôi cả nhà tầm 2 à, năm 3 năm thì sẽ sẽ sẽ hình thành thôi cho nên chúng ta cứ yên tâm cho cả nhà nhà thấy không ạ đường làm rất là bài bản cầu cống này kia nếu mà à, tính là tiền tỷ à, mấy trăm tỷ dưới này rồi đó không biết là có ngàn tỷ chưa ừ, mình được biết là đỡ làm con đường mà đỡ từ trên núi cao đây cao chót quốc hay như, như kia mà hạ xuống như thế này là tiền không rồi là tiền đổ ở đây rất nhiều rồi đúng không cả nhà và đoạn này đấy đây là lắp đất này kéo đá rồi xuống này còn dỡ núi xuống ở đây gọi đào núi lấp biển Tức là đào núi lấp đường bằng phẳng đường đi uh, bông bon như thế này đẹp như thế này thì chúng ta đầu tư là quá quá tốt rồi nhưng quan trọng là tầm nhìn của chúng ta nha còn xin nói lại là tầm nhìn của chúng ta tầm khoảng 10 năm 20 năm nha cả nhà một năm hai năm chưa thay đổi đâu hay có thay đổi thì cũng chưa thay đổi nhiều đâu như từ 2020 đến ờ, bây giờ là cũng có thay đổi khá nhiều rồi đó thay đổi khá nhiều tức là từ 2020 là chưa chưa hoàn thành con đường nhưng bây giờ đã hình thành rồi đá đổ đá mi đã đổ vào tới đoạn này rồi nha cả nhà đá mi đã đổ tới đoạn này rồi lâu rồi toàn chưa vào cho nên hôm nay toàn toàn mới vào đá mi đã đổ tới đây rồi thì hiện tại thời lượng ờ, vây của toàn vẫn còn còn ít cho nên là toàn vây được bao nhiêu thì toàn cứ vây nha và cả nhà theo dõi trên tuyến số 4 nha toàn đang đi trên tuyến số 4 nha cả nhà và khi nào hết thì à, toàn sẽ làm những video ờ, khác vào những ngày sau nha cả nhà vào những dịp sau khu vực này là khu vực uh, tờ bản đồ số 4 khu vực này là khu vực tờ bản đồ số 4 nha và khu vực tuyến số 4 và đoạn này là đoạn xuyên tâm này đoạn là đường, đường xuyên tâm các khoa này căn nhà đường xuyên tâm uh, dở rồi đã được tháo dỡ rồi cả nhà à, đoạn này đoạn xuyên tâm nha à kia kia đường xuyên tâm kia để gọi lại căn nhà của con nha đây là chuối này đoạn này là đoạn uh, xuyên tâm cắt với uh, tí số 4 một trong những vị trí chiến lược rất là quan trọng để chúng ta đầu tư như cái nhà đây là một trong những vị trí chiến lược đây là cái nhà mà tí số